Hải xin chào uh, Nguyễn Nhật Tân ô thôi về đường Xin chào bạn uh, Kiên đập, uh, à, đập đẹp Thái Bình Xin chào Ngô Văn Long Em chào anh uh, Nguyễn Đức Hiển Bây giờ là đang chuẩn bị uh, giao dịch nha cả nhà chào bạn Trung Cường Xin chào em vũ Nguyễn Xin chào em dâu, em dâu à, Thanh Nguyễn Em chào anh Thái Huy Xin chào à, Nguyễn Phương Hoài chào uh, Đỗ Đăng Sơn Xin chào bạn Nguyễn Tấn Đạt Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến và song song với chương trình chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của anh cái ờ, tài ngày hôm nay thì có một chương trình nữa đó chính là lễ bàn giao hàng năm cầu tiến. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến và như quý vị đang được quan sát trên sân khấu của chúng ta, nước này có rất nhiều các tác phẩm hoa lan cầu tiến mà trong ít phút nữa thì anh ờ, Sơn Trung Tài, anh Thế Tùng và anh Trương Công Danh sẽ sở hữu. Vâng là kính thưa quý vị và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời anh ờ, Xuân Tài Chu, anh Thế Tùng và anh Trương Công Danh sẽ cùng trở về sân khấu. mình trở về sân khấu con đi về chỗ ngồi đi เป็นเบอร์นึงเพราะว่า dòng cho nghe đi ờ, em Thế Tùng cũng em chưa có ăn là 135 mét bạch tuyết với cả ờ, ờ, hai trận đấu về em tên thì thật sự rằng là mình rất vui khi mà những người anh em của mình luôn luôn tâm huyết gắn bó thực sự là mình rất xúc động đấy thì mình thay tất cả mặt cho anh chị em như Lan thì chúc tất cả mọi người luôn luôn cái điều đó vững tin và chắc chắn thị trường sẽ trở lại là dạ, anh em chúng tôi sẽ quyết tâm làm điều này chào đại gia nhá alo Rất là xin được ờ, trân trọng cảm ơn ờ, anh ờ, Thím Dương ạ. Và giờ phút này thì ban tổ chức xin được mời các anh sẽ cùng bắt tay nhau được không ạ? Tân trà đạo ASEAN ạ. Vâng ạ, xin quý vị dành một số bàn tay thật nâng lên để chúc mừng. Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn anh và tiếp nối chương trình thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chị Vũ Mai Hương sẽ cùng trở về sân khấu để bàn giao em Bạch Tuyết ạ. Xin được trân trọng kính mời chị. Vâng ạ, à, 60 m Bạch Tuyết ạ. Vâng. Loan ơi. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì à, anh Sư à, Tài Chu, anh à, Thế Tùng cũng như là anh Công Danh được vâng ạ được đón nhận rất nhiều các tác phẩm lan tuyệt vời đúng không ạ? cái này được trưng hơn hơn ơi cái được trưng được rồi không cân nhắc không được không đây là tượng trưng các bạn nhá Ah. niềm tin nó là chiến thắng hôm nay những gì nói là những vẻ đẹp của Việt Nam thì em cũng không nói thì mọi người cũng hiểu hết rồi đúng không? Chúc tất cả các anh em đam mê và giữ vững niềm tin, lan tỏa đam mê và càng ngày càng phát triển hơn nữa cái ngành nghề hoan Lan nổi tiếng của mình. Bạn Hà phát triển hay phết nhỉ, phát hiểu được đấy, ok. Vẫn vâng là một lần nữa xin được ờ, trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hào đã bàn giao ờ, một uh, anh nói là một đứa con tinh thần đúng không ạ? Một người bạn đồng hành với anh bao nhiêu năm và ngày hôm nay thì bàn giao cho chủ nhân mới với hy vọng là à, với tác phẩm này sẽ mang lại cho ba chủ nhân mới những điều may mắn và một lần nữa xin mời quý vị hãy dành cho ba anh có chúng anh thân thật lời là mình không nói lời đầu tiên nữa mà mình xin nói lời thứ hai trước hết là cảm ơn tất cả mẹ và anh em anh chị em và các bạn đã có mặt ngày hôm nay cũng như anh em đang theo dõi livestream trên cả nước để uh, chứng kiến những cái vụ ờ, bàn giao lam ngày hôm nay và xin cảm ơn uh, anh Kim Sương này em uh, Vũ Mai Hương và bạn uh, Nguyễn Xuân Hào đã bàn giao những cái cây rất là đẹp cho ba anh em và mong ờ, một ngày gần nhất tất cả những sự kiện trên cả nước về lan sẽ được uh, anh em livestream và mua bán rất nhiều mà anh em mình sẽ tạo niềm tin tất cả mọi cái nó là đam mê không giới hạn và xin uh, tất cả uh, cả nhà hôm nay uh, mình nâng ly một tí nha cả nhà mình ơi anh em mình nâng ly hôm nay là để vui lên đôi nhỉ anh em ơi tất cả anh em mình nâng ly nhỉ chúc cho sự kiện à, thành công tốt đẹp bạn nào nhỉ kiếm đâu vũ mai hương đâu với xuân nào đâu hôm nay cảm ơn tất cả à, anh thím dương này vũ mai hương này cả chồng vũ mai hương đi bàn giao cho ba anh em nhà mình ờ, những chậu ờ, bạch tuyết bảo duy và không tên rất là đẹp và mong rằng là tất cả mọi cái là mình người đam mê là không giới hạn anh em mình ơi hàng ngang đầu tuyến đã thành công tốt đẹp thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những món quà âm nhạc những món quà nghệ thuật sẽ dành tặng và đến quý vị thay cho lời cảm ơn của ban tổ chức tới sự diện của toàn thể các cô chú anh chị ngày hôm nay đã về tham dự và chúc mừng và xin được mời uh, sự trở lại của vũ đoàn Lady Queen sẽ có một uh, tiết mục nghệ thuật để dành tặng và tới quý vị và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức xin uh... chúc cho cả nhà mình ờ, có một buổi tối ờ, thật là vui vẻ ấm áp và thật nhiều hạnh phúc à. à em xin kết thúc buổi live à